<coughs> Chào các bạn, hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường nội địa Nhật. Bếp có hiệu là Paloma BA39V. Đây là nội thất bên trong của bếp nè. Bếp này còn rất là đẹp. Đây. Bếp còn rất là đẹp. thì giờ tôi cũng sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng này. có mâm và à, vỉ nướng bằng inox giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu đây. và một bếp nướng đây. ngọn lửa xanh đẹp giờ thì chú sẽ chỉnh cho nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa lại sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nè nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á, về phần bếp nút ngắn nè về phần bếp nướng á, do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất á, chỉ cho ta <clears throat> chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa của bếp nướng á, từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được bếp nướng bếp nấu ta thể tăng lớn nè ta thể giảm nhỏ được nè nhỏ còn bếp nướng thì không được bếp nướng nhà sản xuất mặc định chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa gì thôi từ 10 xuống 8 thôi còn tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái nồi tôi sẽ đổi cái ở điều kiện hoạt động bình thường thì đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga thì ở dưới nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có đá, <coughs> có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ nó dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam vì khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn nhưng pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga nhập chỉ được 30 đến 40 ngày thì các <clears throat> thì tất cả các loại pin này à, rất là kém dành cho bếp ga nội địa nhập nên các bạn hãy tránh ra hai bếp à, nấu đã có nhiệt độ cao nè nó đã tự động giảm nhỏ lửa cho dù cần ga đang ở vị trí lớn nhất nè còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai hai hai pin pin đại nè bằng một pin pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực làm bếp không hoạt động đi hai pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét bếp nấu bên phải của tôi đã tự động tắt lửa và khóa ra sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp nấu bên trái cũng vậy đó, cũng đã tự động tắt lửa và khóa ra sau chế độ nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở giờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì tôi gắn kèm thêm một cái lò xo nè thì các bạn về các bạn móc lò xo vào cái cái kẻ này các bạn móc vào đây các bạn móc vào kẻ này dấu cộng nè móc vào cực dương nè dấu cộng luôn luôn hướng ra bên ngoài bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường nè còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể theo dõi theo cái đèn hiển thị nghe học pin nè khi pin yếu ta nấu ăn sẽ báo đỏ lên hoặc ta cũng có thể nghe theo nhịp tính lửa của bếp đây nhịp tính lửa nhanh liên tục pin này chậm dần là pin yếu còn đây là cái đầu chờ sạc pin đây khi hấp đi các bạn cắm cục sạc vào pin này đang ờ, màu đỏ nè là pin đang ờ, còn ngập pin vào được nè khi mà cái đèn màu đỏ này chuyển qua xanh là pin đầy thì thời gian sạc của nó khoảng 18 tiếng thì các bạn vừa sạc bếp vừa sử dụng ờ, <clears throat> các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường khi nào thấy cái đèn xanh đó, các bạn dứt cục sạc tắt đi còn tuổi thọ của viên pin này á nó khoảng từ 4 đến 5 năm nên các bạn à, khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp à, hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi cũng quan kèm theo ổ cắm hẹn giờ nè giúp chúng ta nấu nướng những ăn mà biết thời gian chính thì các bạn mượn một cục sạc nè các bạn cắm vào ổ cắm hẹn giờ thời gian được 60 ờ, phút ta có thể chỉnh thời gian mà ta muốn tôi sẽ thử một phút cho nấu cắm hẹn giờ Đây. thì khi sử dụng ống cắm hẹn giờ đó các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho nấu cắm hẹn giờ đó bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lợi còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một, một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh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 tiếp theo <clears throat> bếp nào đi Nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem à, sau khi hết thời gian một phút bếp đã đã tự động tắt lửa và khóa ra công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là những cặp pin zin hay bếp về nè còn sử dụng còn dung lượng rất là cao bên này bên à, anh alkaline đây bên pin alkaline zin hay bếp về thì bên à, này bên tôi bán à, hỗ trợ cho khách giá 50k <coughs> một cặp bên này mà sử dụng cho bếp này khoảng được 4 đến 5 tháng bên này bên pin alkaline của Nhật zin hay bếp về còn về khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hai nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô bếp này được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua ở dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào việc cắn phá đứt dây điện còn đây là đây là chế độ à, gian đầu khô gian đầu phộng nữa các bạn giữ 3 giây nè cái đèn nó sẽ báo đỏ lên thì à, cái đầu quay cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào đầu khô nó sẽ lâu hơn thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau